Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất mặt tiền Xuân Trường, diện tích 854m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Tây Bắc, đường ô tô, kế bên quốc lộ 20, cách trung tâm Đà Lạt 25km, giá 2,75 tỷ đồng. Đất mặt tiền Thái Phiên, diện tích 93 m vuông, bao gồm lộ giới mở rộng đường, sổ chung nông nghiệp, hướng Tây, đường ô tô, cách trung tâm 9 km. Cách chợ Thái Phiên 1,2 km, thế đất bằng phẳng, xây kè và đang nâng nền đất, giao thông thuận tiện, giá 1,4 tỷ đồng. Đất mặt tiền Tà Nung, diện tích 1 143 m vuông có 344 m2 đất thổ cư, sổ riêng xây dựng, hướng Tây Bắc, đường ô tô. Gần Ủy ban Tà Nung, khu du lịch Thúy Thuận và cà phê Mê Linh, giá 9,7 tỷ đồng. Đất Trần Quang Khải, phường 8, diện tích 76 m2, sổ chung nông nghiệp, hướng Nam, đường ô tô, cách trung tâm 3,5 km. Cách ngã năm đại học 1,3 km, đất bằng phẳng, khu dân cư đông, giá 980 triệu đồng.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 0847 341 333